thì uh, tuần trước anh đã hướng dẫn em phần nhóm cơ lâu body ở đây ở đây ở đây ở đây cơ lâu body đây từ à, từ à, từ đốn đi xuống tới chân tới gót chân luôn kêu là cao cơ lâu body và tuần trước là chúng ta tập với những cái máy BBS BBD về nhất cơ không phê không, có nhiều không nhiều ừ, thích không không kỳ vậy đau đâu đâu nó mới sướng <laughs> trong trong tập gym đâu nó mới sướng các bạn chứ không phải đâu là sợ nha à, <laughs> rồi à, hôm nay anh sẽ hướng dẫn em một cái phương pháp tập hoàn toàn mới lạ khó hơn freeway hơn trên dòng máy BA BioArt vậy thì tại sao gọi là BA BioArt tên nó là BioArt Art là đường cong Bio là sinh học dịch ra tên máy là đường cong sinh học những cái máy kia ví dụ như em đạp đùi cái bật cái là nó chuyển động theo phương thẳng đó là phương tuyến tính còn bây giờ đường cong là nó đi đường như nè nó dứt lên đó thì quỹ đạo đường cong nó sẽ dài hơn quỹ đạo của cái đường tuyến tính ngắn do đó cơ của em nó sẽ Ờ, thứ nhất cơ em nó sẽ được tác động nhiều hơn thứ hai là tính năng freeway của nó nhiều hơn đó nên nó sẽ hạn chế chấn thương và cái thứ ba nữa là nó lạ nó có sự rung lắc rồi nó có sự bay bổng đồ nói chung là nó nó vi diệu lắm chút xíu anh sẽ được trải nghiệm và hôm nay bật mí cho em là có ba bài tập cực kỳ là độc luôn lạ mà anh sáng tác anh chế dành riêng cho chuyên nữ tụi em đó đó đó là bài à, bài bài quyến rũ sexy lắm là bài kickback đạp chân thẳng ra sau rồi à? đó đạp phật ra sau mong công nhảnh lên khúc rồi đó rồi bài thứ hai á là bài reverse bài reverse outside thigh trước em tập gì đúng không nghe đúng không bây giờ nó nó đứng nó làm kiểu khác nữa đẹp lắm với bài one less press tí xíu sẽ được trải nghiệm nhưng mà đó là phần giữa giữa chương trình đầu tiên chương trình chúng ta sẽ khởi động với cái máy tập BBMS 245 này thông qua bài squat bài squat tuần trước em học là như vậy body squat thì bây giờ nó khó hơn chút xíu là nó cầm thêm hai cục tạ trên trên tay nữa mà không phải là tạ dumbbell mà là tạ của máy BBMS đây bắt đầu ở đây xuống chân rộng bằng vai xuống đùi song song với sàn đùi gối không vượt quá mũi chân thở ra đó chúng ta tập 10 cái rồi bây giờ đâu giờ thử đi thử nha lẹ lẹ ăn tiền bài squat bài squat này nó quan trọng lắm mình phải mình phải tập luyện kỹ kỹ kỹ từ từ từng một là mình tập hát squat qua tầng 2 là BBMS squat qua tầng 3 là Smith Machine squat nó đi suốt cả đời tập gym em luôn nên bài này nó quan trọng lắm đè đùi gối gán đưa mông làm sao xíu à đưa mông ra đằng sau để cho cái đùi gối đừng có vượt quá khỏi cái mũi chân nhiều quá rồi rồi đúng rồi thở ra đó phải coi phải có đứng tư thế này nè số số số từ số 1 phải không chuyển qua số 3 số 1 chuyển qua số 3 ngược lại lưng đó, lúc nào cũng số 4 hết lóc lưng ưỡn ngực đúng rồi đó đúng rồi tốt tốt tốt ok tốt rồi tốt rồi thôi được rồi rồi à, mất tạ này nặng hay nhẹ em nhẹ nhẹ hả dạ. rồi nhẹ lên tập chính thức nha thêm một cục thôi thêm một cục thôi hả ờ. thêm về được không nó có nặng đâu anh nghĩ là em tập được em thử đi không nó nổi bây giờ chúng ta sẽ tập 3 set chính thức vô Em ném lại cho nó xinh gái ok ừ. rồi vô nè một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín 10 thôi Rồi hạ xuống Rồi đi vòng vòng nghỉ ngơi Xíu bước vào set 2 Vô Set 2 thêm một cục nữa Rồi Tốt một hai ba bốn năm sáu bốn cái nữa ba hai một không rồi thả tạ ra ngon lành nữa không nữa không thêm cục nữa không nữa nữa không thấy không em làm được mà có gì đâu được em chưa khởi động chưa cơ nóng nóng lên cho ấm ấp căng cơ ra cái kiểu tập nó mới tốt được không khởi động là không tập được cuối cho anh cuối rồi sáng này cuối rồi à, nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi tí xíu đi rồi tập xong đi anh cho muỗng uh, amino kem rồi rồi một hai ba bốn năm 6 7 8 9 10 Tốt quá trời luôn Rồi rồi rồi rồi rồi Vô hàng đi em Mình phải chơi vô hàng mới được em Vô hàng mới được nha Hàng khủng không? Rồi vô lần nhiều luôn hả? Này intro bầu cao uống lần ngụm ngụm thôi Uống ghê vậy? Khát nước Rồi bây giờ anh sẽ chỉ cho một bài tập khác Cũng là squat nữa Bài này đối với đàn ông thì nó bình thường nhưng mà đối với phụ nữ nó duyên dáng Bởi vì anh, anh anh, anh hướng dẫn tập gym là anh hướng dẫn gì động tác đẹp không à? Đó động tác có tên là front squat Đó, bây giờ ví dụ như em cầm cái cây này, Em đặt lên cái cái phần ức của em đặt Đưa vừa đủ chạm ta đừng có đặt nặng nó đau Đó, đặt đây nhưng mà cái hai cái tay này của mình là hai cái tay chịu lực nè để nó giữ cái cây này lại đó xong rồi chúng ta ngồi xuống đó bài này khó hơn ha khó hơn mà đẹp này tại cái nhẹ anh cầm vậy thôi chứ một chút vô tạ nó nặng nó khác á không sao chút vô đó anh hướng dẫn em em tập cho nó quen chứ đã em cho nó quen được cái cách cầm rồi cầm này ngon đúng rồi tức là nó nó cái cái tạ này nó chạm vô cái ức của em này nè nó chạm vô phần ức nhưng mà cái này nó giữ lại chứ không phải là cái tay chịu không thì tay chịu không có nổi trên trên cao xíu em nó chịu lên trên à bị đau quá cái cái tay cái tay mình dùng cái tay tức là nó nó tì vô đây nó mới đúng trọng lực còn nếu mà nó nó gớt ở đây thì em nó đâu đúng trọng lực em sẽ bắt không được nó ngửa lên khi có tạ nó sẽ quen anh ừ. còn hoặc là có người ta cầm giày đấy nè à, giày nhưng mà họ họ để vậy nè đó họ để cho đây luôn nè để cho đây luôn chơi không đó vậy nè tức là khi chịu lực cái này nó vai chịu vai cơ nó nhiều nó chịu lực vô vai đó cái hai cách cách nào cũng được lực vai đỡ hơn tay tay ok đó ừ thích nào hơn thế này đi thế này đi phải không rồi thế này đi thì giờ vô đây thử cái này bài này có tên là Front squat. tập hai set thôi tập cho nó biết được móc lên máy mix biểu diễn rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi hai cái này chịu lực nè rồi ok dứt chưa thoải mái chưa đó ngon mà không đó đó đó ngon ăn không nhẹ quá anh thì đó thử mà cái động tác đầu tiên là thử thôi okay. rồi được rồi đúng không rồi được rồi nhưng mà tí đi vô tập thiệt hai set rồi bốn cục run swat bốn cục ok rồi dứt được, ổn chưa rồi dứt đúng rồi đó được không vô lụm tiền lụm tiền ba ra đó bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi xuống hạ xuống hạ xuống hạ xuống rồi đi ra Ôi, lên luôn bằng hồi nãy luôn chơi hai cục đi ghê vậy hơn nãy nữa hả ờ. tại con đỡ á ờ. rồi vô một hai ba bốn năm sáu bảy ngẩng ngưỡng ngưỡng mặt lên bài này phải ờ bảy rồi tám chín cái nữa mười rồi ok tốt sáu cục mỗi bên hai bên 12 cục tập được 10 rep thời bữa nay thấy ông lãnh hội bài squat sao rồi dạ. đó căng căng rồi bây giờ chuyển qua bài thứ hai tiếp theo đó là máy PA leg press Rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn em đến với một bài tập đầu tiên trên máy PA có tên là PA Led Press Rất là dễ tập mấy bạn Rất là dễ tập luôn em ơi Chỉ cần vô ngồi thôi Để chân cao cao một tí vô mông Để chân cao cao một tí vô mông Nữ nên để chân cao cao một tí Đó xong rồi hai tay mình cầm này Dùng gót Dùng gót hoặc là cả cái bàn chân Nó chúng ta đạp cho nó về vị trí bắt đầu đó Nhõng nhõng đừng sợ nha Đừng rung nha Nó vậy đó máy PA nó vậy đó cái chân về chưa nè thẳng một tí không có thẳng dày nhớ vị trí thẳng nó quan trọng cực kỳ nha nè cái này thẳng đừng có một trăm phần trăm dạ. thẳng một tí xíu để đừng khóa khớp rồi xong rồi vô lóc tư thế số 4 khi mà vô em phải tư thế số 4 em em ẩn ẩn cái lưng lên dẫn cái mông ra thì nó vô cái đùi này nó mới sâu đạp không không không đỡ ngực không không wow đó đặc trưng của cái máy ba nó là như vậy đó em em cứ vô em đạp cái em đừng rung nha người có người tao mới đạp cái tao lao quá trời luôn à cái gì ta cao quá đó cao hơi lố ờ à, vậy được rồi ngồi sát ghế chưa rồi ok đạp ra thử đây đó vô nhớ vị trí tại gần chạm nhau đừng để chạm em đúng rồi đúng rồi đúng rồi thẳng ra đó nó nhả nhảnh lên đó ha rồi ok nhẹ quá đúng không em tập à. được rồi đó giờ giờ mình lên tạ tập thiệt ba xét nha dạ lên mấy cục giờ ta một hai ba cục đi gì đó đi đại đi rồi okay. rồi vô luôn đi cường độ cao hây à, hai ba bốn năm sáu bảy tám nhớ vị trí chín mười rồi vô giữ lại nè vô giữ lại vị trí căng giữ lại giữ lại tí đuối thả đừng thả luôn rồi nó chạm luôn kìa nhớ giữ lại đuối thả rồi vô một hai ba bốn năm đưa từ thôi sáu đưa từ từ nè bảy tám chín mười vô từ từ thôi giữ lại nè từ giữ lại giữ giữ giữ giữ cứ vô từ từ thôi vừa vô vừa giữ vừa vô vừa giữ vừa vô vừa giữ rồi xong tới đuối thả ra oh. rồi xong set 2 chuẩn bị qua set 3 lên lên lên lên, lên đi anh phụ chơi luôn anh lên 10 cục cái gì lên 10 cục cho nó lên kỳ vậy tự nhiên nãy 6 cục lên 10 cục tập gì này là sai nguyên tắc về tạ rồi nha thế nhỏ xuống hả nhỏ xuống đi 8 cục thôi em lên phải lên đều chứ em lên nhiều lần sóc như ốc vậy rồi. 8 cục Rồi 8 cục thôi, tự tập đi, có nổi không Được Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười rồi ok thả từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ rồi à, đứng dậy đi anh anh chỉ tiếp cái bài này nè cái bài vừa rồi á là nó vô toàn chân luôn vô nguyên cái chân luôn nha nguyên từ đây lên hả ừ chân mông đùi sau gì nó vô sạch hết nhưng mà giờ sẽ chỉ về một cái bài mới chuyên mông okay. chuyên cái má ngoài của mông vào đùi sau bài bài tập này có có tên là one less fast tức là một chân thôi đó không cách ngồi chúng ta phải ngồi xéo nó chân bên này thì đặt cái cái bàn chân bên kia tức là cái chân bên trái thì đặt bàn chân bên phải bàn chân bên phải đặt bàn chân bên trái đặt xéo như vậy à chưa đó đặt xéo như vậy cái chân này nó hai cách đặt cái chân này một để dưới đất hai là để tạm ở đây để thôi chứ không có đạp nha dạ. ta đạp chân bên này nó đạp mạnh ra <laughs> tám cục nóng rồi nha ba này nó bá đạo rồi rồi vô <clears throat> ok rồi đó đó khi vô này không là nó tập trung ăn vô phần này nhiều hơn <sighs> đó à. bài tập chuyên mông nha đó thì nó giống như kia thôi nhưng mà nó đạp một chân thôi em được tập cục nào em, em tập một cục của em nó nặng lắm luôn á tập một cục lấy hên thôi nha okay. không biết em tập nổi không nha hên xui nha rồi nặng vô đi em anh không biết nặng không mà anh tập anh nhăn mặt á tại vì em nên hiểu là cái máy này á để anh nói nè cho em hiểu nè cái máy ba á không phải làm tập một cục là tạ nó một cục dạ. mà tạ nó bằng cái khối lượng tạ ở trong nó cộng với khối lượng cơ thể của em nữa oh. đó, nó cộng thêm khối lượng của cái ghế nữa Ngồi thế được chưa anh? Được Ngồi vậy thì nó ba gai quá, nó đạp được không? Ngồi như nào? Tức cái chân này nè, ngồi vậy thì nó, nó nó đâu đủ lực đâu, nó đạp Đâu có gì đâu, nhẹ tinh hả trời Vô sau sau chút coi Ờ Nè Rồi Rồi Ok Gì nhẹ tinh là trời hả? nhưng mà đập rồi. Ờ. nhiều cái nó cũng mỏi đó anh rồi thôi được rồi để, để biết biết rồi biết ta thôi chỉ à. tập gì thôi tức là em tập được rồi giờ chuẩn bị vô, vô chính thức hai set ok bài tập hai set thôi set thứ hai chỉ lên hai cục thôi tại nhiêu thì em chọn được rồi set thứ hai lên cục nữa là được ủa vậy sao nãy là nhẹ tên mà ok nãy là nhẹ tên mà rồi okay. vậy hai cục hai rồi cục nha rồi mười cái nha ok nặng lắm á bắt đầu rồi. đi bắt đầu vô đi <laughs> đó một hai ui nhất ba bốn hết gáy rồi <laughs> năm quả mi hết hót rồi sáu bảy tám xong vô ừ chín <laughs> mười rồi quả mi cái này quả mi tắt hót luôn rồi <laughs> rồi đổi chân đổi chân đổi chân đổi chân rồi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín sâu sâu xíu nào mười rồi ráng đi vô từ từ cái cái cú giữ lại cho nó ăn nó căng cái mông cái cần chưa nó nó, nó em giữ là tạ nó gần nhau hay giữ á à, à. tức là cái vị trí này nè cái vị trí mà tạ nó gần nó nó gần chạm vào nhau á thì em Ủa? giữ lại thì em giữ lại lúc đó là cái cơ cơ bắp của em được nó căng nhiều nhất nó kích thích nhiều nhất cái cuối thôi okay. rồi tiếp tục set cuối cùng lên cục nha rồi ok lên em one leg press là tổng cộng được ba cục với cái người của em đó à được ba cục rồi đó à quên người em nhẹ thì em đạp nhẹ đúng rồi chứ còn nữa này người nhẹ đập nhẹ bạn lên một hai ba bốn nè đây nè tập này vô đây nè vô phần tay nè đó năm sáu bảy tám chín mười rồi vô từ từ ráng giữ lại vị trí thân vị trí gần nhất nè giữ nhìn tạ nha đó giữ đây được rồi đó đó ở đây là nó căng trời ơi ông ơi ông nội ơi à. chịu hết nội <laughs> đổi chân đổi chân đổi chân vậy người ta mới là tập gym chứ em tập gym mà em không có kiến thức em tập không có đúng em có người bút là nó theo hết rồi vô đẩy trong cái cái nè một rồi hai ba 4 5 6 7 8 9 Cố lên 10 Rồi gắng giữ nè Giữ giữ giữ giữ giữ giữ Xíu nữa nhín, nhín, Giữ Rồi đuổi buông Đó Tức là khi mà em giữ em phải tập trung cái đầu em á Nghĩ về nhóm cơ ngay đây nè Để cho cái chỗ này nó chịu lực Tức là cái trọng lực nó sẽ dồn vô cái chỗ này đó. nó nhức luôn rồi đó anh chưa còn nữa còn bài chiên mông nữa trời đất ơi muốn tập xong lại phao câu nó bự như parabon vậy đó trước khi đến với bài tập mới chúng ta ôm là bài tập cũ là trước đáo non con bên này là nhớ không con bên này là bbs less tension thì con bên này nó là ba less tension nó khác cái chữ bbs chữ ba một cái công nghệ thẳng như cái công nghệ cong nó rồi đá y chang không có gì mới bài này cả bài kia sao bài này đá y chang nhưng mà anh sẽ lưu ý số điểm lên ráng thẳng cái chân ra đa phần là các em lên các em không có thẳng cái chân nó có đẹp nè mà nói tiếp nè khi mà thẳng cái chân á là cái mũi hướng vào người chứ không phải để vậy ờ. đó cái tiếp nha nó lên là ráng cái cái mũi hướng vào người cái mũi hướng vào người để cho cơ này nó căng và cơ này nó căng ừ. rồi chúng ta cứ cầm hai cây thôi ngồi chỉnh ghế cho nó phù hợp chỉnh mấy cái vị trí này nè đó cái này là ra vô ra vô cái càng nè à, càng dạ. càng lên cao nó càng ép còn vậy thì nó hở quá nó hở quá tập không có vô dạ. đó chỉnh làm vị trí lên cao cho nó ép rồi cái này là cái ghế cái cái càng nè kéo lên nhớ nha kéo lên chứ không phải bẻ ra nha bẻ là nó gãy càng kéo lên đây kéo lên bít tông tự động đúng không đó kéo lên rồi xong ngồi ngồi vô hả nè đá nè một hai ba đá thẳng lên đó thẳng lên thẳng lên nó gần tới cái khóa luôn á tức là tới đây đá hết được rồi đó thì nó gần tới cái khóa luôn nè em thấy không khi đá thẳng lên đó là cái cái cái đùi mình nó được nó được ép nhiều nhất nha đây là vị trí bắt đầu cũng là vị trí kết thúc nằm đây nè còn này vị trí middle răng nè đó middle răng là mình nhìn nhìn ở giữa cái tạ nó gần chạm vào nè chọt chừng ngón tay lọt thôi là mình giữ lại xong mình lên mình đá thở ra đó. cái máy này khi đá đó là cái ghế nó chuyển động gần như là mình nằm ngửa luôn ừ. nè cái này có phải là đá thêm cả mình không đúng rồi đó rồi cứ vô thử đi em cục hay ha thì anh nói rồi cái bài tập này cái trọng lượng nó bằng trọng lượng của tạ cộng trọng lượng của ghế cộng trọng lượng của mình còn mấy cái máy kia bằng trọng lượng của của của, của tạ thôi à, không có liên quan gì hết trơn trọi đó ghế hơi sai rồi nó sai hay sao làm gì anh mét 72 em mét 6 67 68 cũng xem xem nhau thôi chứ đâu lùn dữ vậy rồi đó nhớ cái vị trí nè đá hết cỡ rồi đó nhớ nha nhớ cái máy nó khựng khựng ở đây nè tức là cái vị trí này vị trí lóc của cái máy tức là vị trí nó tối đa luôn rồi đó thì em đá gần tới nó giữ lại cái động tác giữ cái này mới ăn tiền và lúc đó là cái mũi chân của em hướng vô người nè đó nhớ vị trí đó cho anh chậm quá nhanh hơn chút rồi chưa hết răng kìa em chưa em phải vô sâu răng đó ờ à, đó rồi xong rồi đá lên phải nhớ tại vì nó nhẹ nên mới đá vậy chút anh chỉnh cho thêm cục nữa là em không có em đá nó không có sực sực được như vậy đâu đó đó đó đúng rồi đó rồi hiểu chưa dạ. rồi hiểu rồi thì à, à, lên cục đi rồi tập 3 set nặng quá à nặng quá hà hả nặng quá hà hả Sao nó đâu ở đây vậy? Hả? Đúng rồi, nó ăn nguyên cái mặt luôn mà Cái động tác nó ăn nguyên cái mặt trước luôn nè Nó, mặt này nè Rơi xuống hả? Ờ Thì còn những cái bài kia nó nó ăn nguyên cái chân Nhưng mà cái động tác này nó là cô lập, nó ăn cái mặt trước không à Nó ăn cái mặt trước chứ nó ăn cái mặt ngoài đây nè Đó, nên phụ nữ không cần phải nhón mắt chuối nữa Rồi, dứt Hứ, một Đó, giữ lại đúng rồi đó Rồi, hai ba bốn năm sáu chậm chậm thôi bảy nè giữ lại rồi dứt tám giữ lại chín giữ lại mười giữ luôn rồi từ từ từ từ từ từ từ từ cái vị trí tạ gần chạm vô kìa nhìn kìa tới đó hay giữ đó đó giữ giữ giữ giữ này giữ đó gồng này là giữ nè đó xong rồi mỗi mỗi mình thả ra ok một set Trời, cái máy này nó lâu quá phải đâu thôi chứ sao anh thấy ghê không tại vì cái đường đường đi nó cong nó cong nó nó làm cho cái cơ này nó bị kéo ra dài hơn nó bao giờ cũng vậy thôi đi từ điểm a qua điểm b đường thẳng đường gần nhất nhưng mà đường cong thì đường nó sẽ lâu hơn thì cơ bắp vậy nữa đường cong nó sẽ làm cho chuyển động nó dài hơn và nó ép ác hơn không nó ép ác hơn chứ rồi tiếp một hai ba bốn năm sáu bảy tám cái đó nè chín cái cuối nè ôi dữ ok rồi hạ vô từ từ từ từ từ từ từ hạ vô phải vô phê không ôi căng cơ nè phải không phê không phê không phê không phê không rồi set hai kết thúc đi ra đi đi ra đi đi hỏi nó nó nó, nó cho nó phục hồi đi ra lắc lắc cái giò vài cái đi ra lắc lắc cái giò vài cái vậy nè lắc cái giò ờ đó vậy đi trời giò đơ rồi lắc đừng nữa đâu <laughs> lắc lắc cái giò vài cái vô vô nè một hai ba vô đúng rồi rồi xuống hai ba bốn năm sáu bảy tám chín cái cối giữ đúng rồi đúng rồi đúng rồi rồi hạ xuống từ từ từ gần đến cuối giữ nữa nè tới đây giữ được rồi đó giữ giữ giữ rồi xong rồi cứ giữ mà hạ chậm chậm em đó đúng rồi đó đó đó đó đó ok ờ. quá đã quá đẻ Rồi đây là chiếc máy PA Lescon PA Lescon Thì mình đã từng tập một cái máy là BBS Front Lescon là cái máy kia yeah. Dạ. Là nằm xuống móc đùi tập mông tập như sau Thì cái máy này nó tập chức năng nó y chang như máy đó đây đó nhưng mà nó nó khác máy đó hai điểm thứ nhất là máy này thiết kế tôi thấy ngồi nó tập nó sẽ kín hơn okay. nó kín hơn có nghĩa là khi mà anh tập cái máy đó nằm ở ngoài không gian trống trống đó thì có thể có người ta nhìn này nọ abc nhưng khi người ta ngại hay nọ đó người ta tập hay là tùy mỗi người thì người ta người nào cái gu người ta thích kín hơn người ta sẽ tập những máy dạng này à, ví dụ mà tập máy này thì thôi máy kia mà tập máy kia là thôi máy này à tập hai cái kết hợp cũng được không sao à. nó đều là chức năng đều là tập nó tập cùng một chức năng đó nhưng mà cái máy này á, thì nó nó đường cong máy kia đường thẳng nó sẽ cho một cái chuyển động rất là khác mà cái khác đó thì em vô em tập em mới cảm nhận được yeah. Dạ. đó cái cái này chỉnh nè đầu tiên mình chỉnh cho nó lên vị trí trên đây để cho nó nó cao để mình ra mình vô cho nó thoải mái không rồi xong mình đặt cái chân mình vô đây đó rồi mình kéo thằng này ra kéo này ra mình hạ xuống vị trí thấp nhất để nó khóa cái chân lại đó cho nó vừa vặn mình cảm thấy vừa vặn cái bát này nó không được chặt nụ gối nha nó phải nằm ở phía trên nụ gối em lên đây em nhìn mới thấy nè cái nụ gối anh đây nè yeah. Dạ đó nó, nó khóa trên đùi gối chứ nó không được khóa ngay đùi gối khóa ngay đùi gối thì không có tập được rồi tới đây cũng công thức cũ cái mũi chân nó chĩa về mình cái mũi chân nó chĩa về mình dứt nè dứt nè kéo sâu vô sát vô hết cỡ luôn sát hết cỡ bắp chuối em nó chạm đi cái mí ghế nè dạ. đó giữ lại giữ lại lúc này là cái đùi của em nó đang móc đằng sau đùi biết đùi sau nó đang móc rất là nhiều đó và hai tay em cầm đây đó, không cần dựa ghế cũng được đó bài này tập mông cái đuôi sau nè <coughs> khó nhất là vị trí trên đây là phải kèm lại nè cái vị trí này là khó nhất vị trí tại gần chạm á khó nhất kèm lại này gồng thấy bà luôn á dứt nè nè vô nè dứt dứt là dứt lại người chờ phía trước nè cái tay dùng kéo nhẹ nè dứt đó không đừng giãn rồi nè dứt đó rất là mỏi cái đùi sau em tập bài này đùi sau cái em như tan chảy vậy đó tan chảy luôn em thử đi một cục hít thở thì em nói nữa tại hít thở nó giống như kia rồi dạ. giờ em biết, đã biết hít thở rồi nữa nó sát vô giữ được rồi đốt chân về đúng rồi đó không cần dựa ghế làm gì đâu nhưng mà em bị thưa nè em em cái lưng em nè sai sai chưa chỉnh cái ghế lên em dựa ra đó cho nó cao cao lên đó rồi dứt hơn cái rồi dứt ưỡn cái lưng ra ưỡn lưng ra để cho nó móc lại vô nhiều đừng dựa ghế nhiều em dựa ghế nhiều cái tướng mình nó trời nó ờ à, đó thà về đi cho đẹp rồi đó vậy em thấy cá nhân của em thấy giữa cái giữa ghế với cái không giữa ghế cái nào thoải mái hơn không giữa ghế không ờ, tập ấy hơn không giữa ghế nó thoải mái hơn đúng không ờ, giữa ghế thì vẫn thoải mái hơn nhưng mà tập nó sao sao á thì em thử hai cái bây giờ em tập hai hai móc hai cái giữa ghế móc hai cái không giữa ghế rồi từ đó mình chọn ra một cái phương pháp tập anh đó thì anh rất là hạn chế giữa ghế đó là cái cách của anh rồi đó là dựa dựa thì nó cũng có cái hay của dựa rồi giờ em không dựa rồi em không dựa em tập được à không dựa mình dồn lực nhiều hơn dồn với cái phần khi mà em không dựa cái này nó ép vô nhiều hơn đúng không cái, cái đùi sau đó ép vô rất là nhiều đúng rồi ok thì em chọn cách không dựa mà dựa thì kiểu như là lưng của mình nó có cái điểm tựa ấy, thì nó không vô lắm đúng không? À. nó kiểu nhẹ hơn đấy tức là ý em nói là khi mà dựa ghế thì em sẽ tập được nặng hơn còn không dựa ghế tập nó nhẹ hơn nhưng mà nó vô nhiều hơn đúng ờ à vậy thì không dựa hả thì tùy anh thích anh đó thì anh anh không dựa anh ít dựa lắm anh hạn chế mấy dựa ghế đó. xét đầu tiên ha xét đầu tiên nhẹ nhẹ không à, vừa đó anh em tí lên rồi vừa thì thôi chơi thử cái đi 10 set 10 rep nha e. rồi vô ba record một hai móc sâu sâu xíu nữa coi hết cỡ luôn rồi hả rồi à, ok đó đó đó nhanh quá cái động tác ra chậm lại ờ đó rồi dứt mấy rồi ta bảy đi tám chín mười giữ đó thả ra thả ra đau cơ chân sau không đau cơ đùi sau phía dưới này không đau dọc từ tay lên đến đây luôn ừ nó phải đau vậy nó mới đúng tức là cái động tác là nó nó móc sâu hơn kia nhiều nó hơn cái kia là thằng kia đó làm ép cái bập nó tới đây nó bị dướng rồi nó không lên được nữa nhưng mà cái thằng này á nó dài hơn nó đi từ ngoài đây nè móc một cái bập cho tới đây luôn nè là móc như vậy á thì nó vừa vô cái chân này mà nó vừa tới mông tới đây luôn xếp ba ủa xếp hai ôi hai ba bốn năm sáu bảy tám ưỡn ngực ra coi chín mười đó cái lóc lóc lưng lại ưỡn ngực ra nó phải ra cái thế đó em rồi xong rồi mà thả từ từ từ tập nó phải ngoài nó ngoài hiệu quả nó phải beauty nữa kết cưới dứt một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Nhìn xấu quá Ưỡn ừ ra ừ ờ. Ok Rồi xong Ngoéo Ngoéo gì ngoéo còn những bài mông quyền thoại nữa ngoéo ngoéo gì Rồi tiếp tục thì à, chúng ta sẽ đến với bài tập kickback Bài tập kickback ở động tác này thì à, à, nó thăng bằng nó hơi khó Nó nó thường nó dễ rung lắc này nọ kia Nói chung là nó đứng hơi lắc lắc cái chân Thì nhưng mà bài tập được cái lợi thế là nó đẹp Em tập động tác là lên video lên hình hay chụp hình ảnh nó sẽ rất là đẹp Và cái thứ hai nữa đó là mình luyện cái khả năng thăng bằng freeway Để cho lên những giáo án tiếp theo mình có thể tập freeway tốt vậy thôi bài này thì mình thực hiện mỗi bên đó là là là là hai set mỗi set là 10 cái rồi bây giờ móc vào giật lại đây giật lại bài feedback nha bài này chưa giật mà mới có chụp hình hôm bữa rồi thì khi mà nói nè khi em em em tập á, vị trí người em ráng thấp cái chân này có cao lên tí à, à ok đó thấp cho cái người mà nó vu nó song song với sàn nè cái chân đó cái chân khi mà thu chân vào nè tức là cái chân co nè khi mà co thì em phải co tới cái điểm mà làm cho cái mông nó căng em phải tự cảm giác được cái điểm vị trí đó và cái vị trí đó là cái vị trí tạ nó gần chạm vào nếu mà em co vào á mà cái mông em chưa căng á thì phải đứng ra xa tí nữa em đứng ra xa một tí nữa à và em đạp á em đạp phải đạp bằng cái gót em đặt thẳng cái chân ra sau luôn em đá ngược cái chân đằng sau đạp thẳng ra đúng rồi đó đó ok đó vị trí này mới được nha mấy cái sau ráng đạp vậy đó rồi xong rồi thu vô thu vô đó xong rồi đạp thẳng ra đúng chính xác đó rồi đó em hiểu bài rồi đó cái bài này là dạy khó lắm luôn á không cái tay á thì mình dịnh vô đây hoặc là dịnh vô anh như nè đó cho nó nó thăng bằng rồi được em em tập em tập đẹp rồi em tập đẹp rồi không cần tập nhiều để vợt thôi thì giờ mình sẽ tập khối lượng tạ thật giờ theo em khối lượng tạ thật của em là nhiêu cục thêm cục nữa đi thêm một cục thôi hả có ba cục vậy rồi đâu sắc... biết đâu bên này tập được bên kia nó không tập được Bị rồi sắc đầu ba cục rồi ok nó có chân thận nữa đúng cái này là nói chung là tập cái này á, là nó cô lập vô cơ mông nó to mông mà không to đùi là cái nhất cái thứ hai á, là nó luyện khả năng thăng bằng và vóc dáng nó đẹp đó ok đúng rồi cái động tác vô của em tốt đó ráng vô cho căng cái mông lên đó vô như hổ bồ mồi vậy đó dứt Điểm 3 4 rồi đó Quên quên 5 Đạp bằng gót nha 6 Ok 7 Cái cú giữ lại nha 8 9 Cái cú giữ lại nè Rồi cái cú giữ lại Giữ lại nha ráng nha. À, cái cú giữ lại nè Đó Rồi Vô từ từ, từ đi nó luyện khả năng thăng bằng nữa đó rồi hạ chân xuống rồi tập mông mà nó phải đau mông thôi chứ tập mông mà đau khác sao được ờ. rồi tới cái chân kia đau luôn cả đùi thôi rồi này khó nè rồi rồi chưa được nè dịnh vậy chứ dịnh vậy đi ok dịnh anh đi rồi đạp đi đúng rồi ráng cao cao lên nè đó có rồi vô ba bốn năm sáu bảy tám chín mười tốt quá Yếu lên đó hầu hô nó cứng ngắc luôn nè thôi nè nè lô sắp vô nè nè nè không nó dẫn là một cục luôn nè chân thẳng bằng nè dẫn là một cục luôn nè đó <laughs> ngon chưa rồi xong nghỉ mệt tí em không nhưng mà tí nhưng mà tí chỉ thôi chỉ là phải ăn tiền rồi mấy em set cuối bốn cục kích bách bbms hai bốn năm kích bách bắt đầu một năm cục cũng được nữa hai cao lên nào ba đúng rồi bốn chính xác năm 7 6 và 3 6 8 9 10 Đó, cái cuối phải chỉnh cho ra form Khó tập lắm, bài này rất khó tập Đó, Các bạn tập không được cũng sao, từ từ tập nha Không phải ai tập bài này cũng được đâu bạn, khó lắm Rồi, tiếp tục Bài replay chua lắm, giỡn đâu Chân bên này mới chua nè Chân bên đó không phải chân thuận, em, em trụ không có vững thôi nó chứ giống như học võ vậy đó cái chân nào mình thuận mình, đá đẹp lắm còn chân kia thì nó hơi nó hơi nó hơi <laughs> nó yếu yếu chút rồi dứt một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín Cố nè mười mười ờ. Rồi Rồi rồi Thả xuống Rồi tốt Méo cái mông Tốt tốt tốt Giúp làm chiếu lên tháo rồi Ok Rồi Rồi cuối cùng anh sẽ hướng dẫn em một cái bài tập trên cái máy cũ Nhưng mà bây giờ là bài tập mới Nó sẽ khó hơn, nó sẽ free quay nhiều hơn Nó là Reverse Outer thigh. Hồi tuần trước á, em tập á là Outer thigh bình thường ngồi ở đây banh banh banh ra Còn bây giờ là Reverse, nó sẽ khó hơn Em đứng nó không có điểm tựa nữa Em đứng trên đây Hai cái đùi gối em ờ, chạm vào đây Tay em vịnh vậy luôn, đúng không? Em giang ra Rồi, xong rồi em thu vào khi này á ráng á, lóc cái lưng lại đưa cái mông ra sau để cho nó tác động cho mông nhiều rồi cái việc mà gọi là nhấp nhô em có quyền em nhấp nhô ví dụ như là khi mà xuống vậy đó thì em em em em thấp người xuống vậy cho nó vô nhiều hơn và cho nó đẩy ra mạnh hơn còn lên á ép lại Đúng không này nhẹ với anh quá à. đó cái tay nên vịnh đây nè để mình điều khiển luôn cái bát nè đó đó lóc lưng lại nha xong rồi ra dạ. nè lên nó là đảm bảo là đang tập cái phần này nè yeah. Dạ. ok anh tập phải full cây ghê vậy ừ nhẹ quá đó lắc cầm ở đây được không cầm ở đâu cũng được nè cái chân em chưa vào nó chưa nó chưa nó chưa hết em phải dịnh ở đây để em điều khiển luôn đi em dịnh ở đây để em điều khiển luôn cái này chứ em không điều khiển cái này em tập chưa quen nó nó rớt cái bát ra sao rồi ok rồi vô đúng rồi ra đau này là đúng rồi ok tập cho nó quen quen tí đi vô tập thiệt nó revert nó sẽ khó tập hơn kiểu kia rồi đứng sát vào cũng được rồi ok ráng lóc cái lưng đúng rồi rồi ok đau không đau không đau này mới được nha đau hai bên á rồi tạ này nhẹ hay nặng vậy em vừa vừa đó khó tập hơn khó. bài này sẽ khó tập hơn so với bài kia khó tại vì cái này nó cứ đi vô đi ra hoài nó free quay mà nó phải ra à, vô tập hai bài chứ em bắt tay em vịnh nó đúng rồi em vịnh trên đây em không, không điều khiển được đó đâu ờ đó rồi chưa chưa được lưng cong chưa được rồi luyện bài này chua nha chưa dạ rồi đó lưng à? đó lưng về được rồi đó đó đừng để chạm chạm vào giữ lại à đó không đó giờ em giác ngộ lý tưởng rồi đó đó đó vô số vô ok em mới nhớ cái điểm chạm em nhớ điểm chạm em giữ lại nè rồi vô đi tập bình thường đi giữ ừ dứt ra ok giữ dứt ra ok đó giữ rồi rồi hiểu chưa okay. rồi hiểu rồi ra nghỉ xíu đi vô tập thiệt 4 set rồi đó rồi ok set tập thứ nhất của bài reverse outer thigh bắt đầu đúng rồi cố lên bây giờ mình mình tập chưa quen á cứ tập cho nó nó, nó đúng nó đúng cái đã rồi sau này mình quen rồi mình vừa đúng mà vừa đẹp nữa cái bài này phải luyện vài lần nó mới quen được chứ không thể nào mới mới tập mà tập đẹp được đâu lên 6 đúng rồi đó 7 8 9 10 khá đó rồi từ từ từ từ từ từ từ từ từ rồi rồi set 2 set 2 bài reverse out high mức tạ là 60 pound 1 2 ủa lộn 80 bao ủa mấy chục 90 bao 90 bao 5 nó quen rồi đó 6 tốt 7 tốt 8 9 mẫu sâu sâu nữa còn đẹp nữa ok ở ờ, lên rồi mẫu sâu á tức là cái người em nó gặp sâu chứ không phải là cái mông nó xuống sâu cũng là vị trí đó nhưng mà cái người nó nó thấp xuống hết cái chân không ờ cái cái này nó vẫn cao cao lên tí đi đó ok đúng không tức là cái ê ê đừng gãy chân anh nè cái này nó nó thấp nó sẽ nhìn thô đúng không cái này nó cao cao nè ok đó nó cao cao lên nhưng mọi người gặp sâu xuống gặp song song sàn thôi ok đó nó sẽ đẹp hơn rồi xong em lên nè em lên em ép vô cái nhã từ từ từ ra đã bao sexy quyến rũ luôn anh đang đứng đây em để phập cái nữa anh kể như ngày mai anh đi xa lăng luôn <laughs> hai càng nó tán vô đầu lắm chứ không giỡn đâu rồi xếp ba vô nha các bạn xếp ba mất tài dẫn chín chục bao rồi dứt một rồi lên đi tập bình thường hai ba đó bốn năm sáu 7 8 9 10 Giữ cái ngoài Rồi đó Ok cầm vậy đẹp nữa đó à. <laughs> Còn, còn xe nữa thôi đó Rồi vô một hai ba 4 5 6 7 8 9 cuối nè 10 giữ rồi hạ rồi giữ hạ vô từ từ đuối hạ vô từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ à, nhức cái mông rồi banh cái mông luôn rồi tạm biệt ao sa thai à, bữa nay bây giờ mình à, sẽ à, tập cardio để phục hồi thôi nhẹ nhàng thôi bữa nay mình cardio nhẹ thôi rồi à, chúng ta sẽ tập cái máy này cái máy đạp xe này cardio phục hồi rất tốt cho ngày cơ chân thì ngày cơ chân chúng ta sẽ tập những cái bài nhẹ nhàng như vậy rồi em đạp đi coi nó, nó thẳng trò chưa nè em em em giữ cái vị trí thẳng xuống đây nè thẳng em coi chân thẳng chưa nó chưa được thẳng lắm thôi nhưng mà vậy được rồi khi mà em tập như vậy á, thì cái cơ chân nó nó bị nó nó mới gồng liên tục nó tập còn nó thẳng quá thì nó sẽ bị dựa nó nó nó không tốt lắm anh ta nghĩ vị trí này là vừa cho em rồi eo thon ngực nỡ đời kiêu hãnh chìm nữ tâm kinh mãi phát huy tuyệt học cả đời nâng nhận thức thân hình chưa hết địch tư duy được tấn công trên bờ mông phùng thú body nóng khỏe dễ nữ xanh nam nhân chim nữ tâm kinh giao trình bất hủ nâng tầm phai đẹp giữa xã hội tinh anh khi sexy đôi bờ hông kịp bike lúc đi kiều bên động tác bên rào luật nhấp nhô từng bước cardio functional cùng free quay khi phai cuộc đời ngạo nghễ chỉ sống một lần nam nữ bình đẳng cả trên lẫn đời chăm lo kinh tế phát triển cương ơi nâng tầm cuộc sống cùng anh ta luyện tập nữ quyền giờ đây khác suy nghĩ sự sờ không ăn phận bỏ hoàng trong số bếp tuyệt phẩm thân hình như chuyên để chất thép đẹp sắc vẹn tài khẳng định